Ok hello, chào mừng tất cả anh em quay trở lại tiếp tục với cái kênh tiếng bóng đá cũng như kênh tiếng số kèo. Đó thì trong cái video ngày hôm nay Tiến sẽ lên thêm cho anh em một cái trận đấu tại Serie A, trận đấu lửa giữa cái thằng à, Lazio với Juventus nha anh em. Thì cái trận này được diễn ra vào lúc 1 giờ 45 à, khuya hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai thuộc vòng 29 Serie A nhé. Thì à, Tiến cũng đã lên cho anh em các trận đấu như là Udinese với Monza diễn diễn ra vào lúc 17 giờ 30 à, chiều ngày hôm nay đó rồi Gian với Villagan cũng diễn ra vào lúc 2 giờ phim nay cũng như cạn sáng ngày mai tại kênh tiếng bóng đá này đó bên cạnh đó tại kênh tiếng số kèo thì cũng có ba trận đấu bốn trận đấu tiếng đã lên cho anh em mu với Everton uh, diễn trận đấu sớm 18 giờ 30 tối hôm nay đó rồi Tottenham với Brighton diễn ra lúc 21 giờ cũng tối hôm nay luôn đó thì bên cạnh đó tối ngày 8 tháng 4 tiếng cũng ra thêm hai trận đấu à, đó chính là trận đấu giữa ờ, Southampton với Man City 23 giờ 30 rồi uh, à, Facebook với cái thằng bay em diễn ra lúc uh, à, 20 giờ 30 thì anh em kết trận nào có thể vào để tham khảo các mã kèo ở trận đó nhé còn những mà những cái trận đấu nào mà tiếng không lên kịp những cái video cho anh em mà anh em muốn lấy kèo ấy à, hoặc là anh em muốn đồng hành với tiếng ở những trận, trận đấu phía trước đó lấy đầy đủ các mã kèo thì cứ liên hệ với tiếng qua cái số Zalo 0963 731 346 để được vào cái nhóm của tiếng nhé. Thì tiếng cũng xin nhắc lại là nhóm của tiếng hoàn toàn miễn phí, không thu một đồng phí lọc lá nào từ em hết. Nhưng bắt buộc à, anh em phải có số vốn một hai củ trở lên đó thứ hai là anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking chuyển khoản online anh em để có thể à, à, chuyển vốn rút vốn trực tiếp trên cái à, số điện thoại của anh em đó vì sao vì sao mà tiếng yêu cầu như vậy vì tiếng bắt buộc anh em phải có số thoại ngân hàng có xài cái chuyển khoản online để tiến hướng anh em lên đến chơi chơi trên một cái trang của tiếng đó chơi trên cái trang mà tiếng đang quảng cáo đó thì anh em chơi trên cái trang đó thì nó sẽ uy tín hơn rất là nhiều không bị mất like mất phí gì hết đặc biệt là ăn rất là cao không phải như anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò đâu đó anh em nên nhớ nhé tiến sẽ quảng cáo cái trang đó sau tiếp theo đây thì anh em hãy cùng tiến đi với cái trận đấu quay trở lại với trận đấu giữa La Lazio với Juventus nhé thì anh em hãy cùng tiến ờ, xem trước cái tỷ lệ kèo mà những cái đã đưa ra trong cuộc đấu đầu này trước khi mà đưa ra mã kèo mà mà sự lựa chọn của tiến cho anh em tham khảo đó thì đây đây là một cái trang một cái trang mà tiến đang hướng anh em chơi trên cái trang này nè Hiện tại nhà cái đã đưa ra mã kèo Lazio đội chủ nhà có tỷ thắng cao hơn Juventus khi ờ, mã kèo đồng với mức bỏ 1 ăn 0.88 và Juventus bỏ 1 ăn 1.04. Bên cạnh đó còn có mã các mã kèo chấp trước của Lazio trước Juventus như là 0.25 cùng với 0.5 đó và hai hòa 1.75 và 2.25 là ba cái mã kèo tài xỉu trong cuộc đối đầu này. Mã kèo tài xỉu cực kỳ thấp luôn nha anh em. Ở trong hiệp 1 thì ờ, Lazio cũng có mã kèo đồng trước Juventus cùng với mã kèo chấp 0.25. Đó, và mã tài xỉu hiệp 1 cũng là 0.75 cùng với một hòa thì đây là tiếng nhắc lại một lần nữa đây là cái trang mà tiếng đang hướng anh em chơi những anh, anh em nào mà muốn chủ động có một cái cầm một cái trang chơi như tiếng không bị dính líu phiền phức khi mà chỗ chơi giống như chưa qua thầu quả cò này nọ mất like mất phí tùm lum hết đó muốn có một cái trang để chơi ăn rất là cao nhiều mã cho mình chọn nữa rất là lợi ích đúng không anh em thắng thua gì cũng chả ai biết chơi tự mình biết thôi không phiền đến ai không có dính lu bu gì hết rất là bảo mật và an toàn luôn chỉ cần anh em có xài cái chuyển khoản online có xài chuyển khoản online trên cái thẻ ngân hàng của anh em ấy đó có số tài khoản ngân hàng có xài chuyển khoản online là có thể đăng ký một cái trang chơi như thế này anh em không biết thì cứ liên hệ với tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em nhiệt tình không bao giờ bỏ anh em nhá hướng dẫn từ cách tạo tài khoản đến cách chơi đến cái cách mà đặt cược đó cách nạp vốn cách rút lời như thế nào tiến sẽ hướng dẫn cụ thể hết và anh em cần phải có thêm số vốn một hai cũ để có thể vào luôn cái nhóm của tiến đó để nhận những cái mã kèo mà nó chuẩn hơn trước giờ bóng lăn khi mà tiến nắm được cái đội hình ra sân chính thức ấy biết được cầu thủ nào chơi với sơ đồ nào cái kiểu này nọ thì lúc đó tiến sẽ đưa những mã kèo nó chuẩn hơn ok cho anh em thì tiến sẽ không nói dài dòng ở những vấn đề này tiến chỉ muốn hướng anh em vào cái nhóm của tiến và chơi trên cái trang như thế này để cho anh em bớt uh, thua tha cũng như là là không bị mất like mất phí khi mà anh em chơi qua thầu qua cò thôi đấy anh em cần thì cứ liên hệ với tiến nhá số zalo thì tiến để phía dưới màn hình trong cái video này đó à, thì quay lại với cái mã kèo hiện tại tiến sẽ cho anh em xem thêm đó là mã kèo gốc trên trang hiện tại đã có mã kèo gốc rồi nha anh em thì góc trận đấu này là Lazio chấp Juventus với mức chấp là 0.75 đó và chấp 0 25 ở ngay trong hiệp 1 0.75 là ở cả trận nha anh em và tài xỉu góc về trận đấu này là 9 hòa và 4 hòa ngay trong hiệp 1 đó rất là nhiều mã kèo cho anh em chơi thỏa tha hồ mà lựa chọn các mã kèo trên trang luôn không có giống như bên ngoài qua thầu qua cò đâu mà trên trang nó chơi rất là ok rất là bảo mật luôn đấy thì ok à, anh em hãy cùng tiến đi phân tích cũng như nhận định về cặp đấu này trước khi mình đưa ra cái tỷ lệ kèo mà nó hợp lý nhất để anh em mình có thể đầu tư nha đó thì trước tiên nhìn vào màn hình anh em sẽ thấy được đây là cái sơ đồ ra sân dự kiến của hai đội này Lazio ra sân với sơ đồ 433 bộ ba tiền đạo của Lazio đó chính là mobile cùng với uh, Chakra Ini đó và uh, Anderson và Juventus đổi khách sẽ ra sân với sơ đồ cũng là à, 352 đó bộ đôi tiền đạo của Juve đó chính là Velahovic này cùng với cái thằng Milik đó thì như anh em đã biết thì ở đội cái đội hình chấn thương của cái thằng Juve đang thiếu vắng đi ba cầu thủ đó chính là à, Moiken này đó cùng với cái Roger này cùng với à, Alessandro còn về đội chủ nhà Lazio cũng thiếu vắng hai cầu thủ trong cuộc đối đầu này đó chính là Fuentes cùng với à, Fares đấy thì đây là những cái uh, à, đội hình cũng như là những cái thông tin về cầu thủ chấn thương trước trận đấu của các chuyên gia nhận định đưa ra cho anh em tham khảo mà thôi chưa có gì chắc chắn trong đây hết chắc chắn là trước giờ bóng lăn sẽ có nhiều thay đổi trong cái đội hình này đó ok cho anh em thì tiến chỉ nói sơ qua thôi nhé anh em chỉ cần biết sơ qua về đội hình là được rồi trước giờ bóng lăn thì lúc đó đội hình chính thức thì anh em hãy, tìm hiểu kỹ hơn sau đó giờ thì anh em đến với tiến cái bảng xếp hạng hiện tại tại Syria A nhé đó thì cái thằng Lazio đội chủ nhà đang có được 55 điểm sau 28 vòng đấu 16 thắng 7 hòa và 5 thất bại à, ghi được 44 bàn thắng và để thủng lưới 19 bàn thì riêng thằng Lazio này đang có cái số thủng lưới ít nhất tại cái giải Serie A hiện tại đó với thủng việc mà chỉ thua 19 bàn thắng thôi chứng tỏ là cái hàng phòng ngự của Lazio đang thi đấu cực kỳ hay luôn đấy còn về Juventus thì sao Juventus cũng đang bám đuổi với 44 điểm sau 28 vòng đấu 18 thắng 5 hòa và 5 thất bại thì Juventus nó cũng đã có 46 chiến thắng 46 bàn thắng anh em xin lỗi anh em 46 bàn thắng 22 bàn thua một cái thông số cũng không hề kém cạnh so với Lazio chứng tỏ là cặp đấu này đang rất là căng não với nhau hai đội đều chơi rất tốt cả công lẫn thủ luôn đó bậc nhất tại Serie A tính luôn cả thằng Napoli Napoli hiện tại nó bị uh, uh, nó bỏ xa khoảng cách của các đội bóng này phải nói rất là xa rồi đó nên không thể so sánh được với Napoli nữa Napoli đang chắc chắn cái ngôi vô địch ở mùa giải năm nay rồi đó thì uh, đây chỉ là cái cái cái bảng xếp hạng thôi anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái phong độ của hai đội nhé đầu tiên thì Lazio anh em thấy này trước đó trước khi mà không biết mùi chiến thắng ở ba trận thi đấu này thì Lazio nó đã có liên tiếp là ờ, bốn trận thắng cùng với một trận hòa ở năm vòng đấu trước đó đó 1-0 trước uh, uh, trước cái đội bóng tại giải cúp C3 châu Âu nè trước cái thằng lui nè đó rồi 2-0 trước uh, ờ, Salernitana cũng như lượt về là chiến thắng trước cái thằng Sebro này với tỷ số là uh, hòa hòa với trận hòa không đều thì cái trận hòa này cũng đã giúp cho cái thằng Lazio tiến uh, vượt uh, qua và tiến vào cái vòng tiếp theo tại cái giải cúp C3 châu Âu đấy và tiếp theo đó thì Lazio nó đã có liên tiếp hai chiến thắng dùng tỷ số 1-0 trước Sampdoria cùng với Napoli một cái phong độ cực kỳ tốt thắng luôn ông lớn Napoli luôn đấy thì đến với cái vòng rất tiếc nhưng mà có một điều đấy rất là đáng tiếc cho thằng Lazio khi mà đến đến cái vòng tiếp theo tại cái giải cúp C3 châu Âu nó đã phải nhận thất bại liên tiếp với tỷ số 1-2 kể cả trận lượt đi lẫn lượt về trước cái thằng AZ đó cũng đã bị loại khỏi cái giải đấu cúp C3 này à, cùng với đó sau khi trải qua cái chuỗi trận đáng thất vọng này hai trận thua và một trận hòa 0-0 trước Bologna và trước Bologna ngay trên sân khách thì Lazio gần như đã lấy lại được phong độ khi mà thắng liên tiếp hai trận đấu với tỷ số 1-0 trước Roma và 2-0 trước Monza đó và không để thủng lưới bàn nào một phong độ cực kỳ tốt ở hai trận gần đây của Lazio còn về đội khách Juventus Juventus thì Tiến đã nói nhiều lần về thằng này rồi phong độ là khỏi bàn luôn đó tổng cộng là 8 chiến thắng một hòa và chỉ nhận duy nhất một thất bại trước Roma trong cái thế thiếu người mà thôi một cái phong độ cực kỳ tốt luôn anh em nên nhớ nha đấy thì những cái vòng đấu gần đây à, Juventus đá anh em có xem theo dõi cũng biết là cái lối chơi của Juventus cực kỳ khó chịu luôn khi mà nó thắng một bàn rồi nó sẽ chơi theo cái lối mà kiểm soát bóng thôi chỉ chờ những cái pha phòng ngự phản công thôi và cái cách chơi của Juventus cũng đang rất là hiệu quả nha anh em cũng đều mang về những cái thắng lợi rất là quan trọng cho đội bóng này đấy đó nhưng ở trận gần đây nhất trên sân nhà Juventus đã có trận hòa đáng tiếc trước cái thằng Inter khi mà thắng 1-0 đến cái phút bù giờ 90 cộng 4 cộng 5 gì đó lại bị uh, Lukaku gỡ hòa trên cái chấm penalty đấy anh em đó một trận hòa đầy đáng tiếc luôn đấy thì đây là cái phong độ của hai đội à, sau 10 lượt trận gần nhất trên mọi đấu trường tiến sẽ cho anh em xem thêm về phong độ sân nhà lẫn sân khách nha đây thì hai đội này có phong độ khá là ngang cơ nhau khi mà trên sân nhà Lazio có 3 thắng một hòa ở 4 trận trên thi đấu trên sân nhà gần nhất và ba trận thắng của Lazio đều không để thủng lưới bàn nào luôn nha anh em và đều thắng à, sát nút với tỷ số 1-0 đó còn về cái thằng Juventus thì sao? Juventus cũng có một điểm chung với cái thằng Lazio đó chính là không để thua một bàn nào khi mà trong những cái chiến thắng của Juventus đó 4 thắng một thua ở 5 ờ, vòng đấu làm sân làm khách gần nhất trong 4 chiến thắng đó có đến ờ, không có trận nào là là Juventus để thủng lưới cả đấy một phong độ cực kỳ tốt luôn em thì chắc chắn cặp đấu này sẽ rất là hấp dẫn nha anh em không nên bỏ lỡ này còn trong lịch sử đối đầu thì sao lịch sử đối đầu thì Juventus đang nắm lợi thế hoàn toàn với 3 chiến thắng một hòa ở 4 vòng đấu gần nhất đấy ở 4 cuộc đối đầu nhau gần nhất thì mọi cái lợi thế đang nghiêng về Juventus một chút nha anh em tính riêng cái lịch sử đối đầu thôi đấy tại giải cúp Italia thì Juventus nó cũng đã loại cái thằng Lazio này đó thì tiếp theo đây à, tiến sẽ cho anh em xem thêm một ít thông số về cái lịch sử đối đầu của hai này để anh em có thể đầu tư nhá đó 6 trên 6 trận gặp nhau mới đây đối đầu với nhau cả hai đội đều về với cái mức là xỉu gốc dưới 10.5 gốc anh em có thể vào cho tiến cái mã xỉu gốc trong cuộc đối đầu này rất là dễ nổ luôn cả 6 trên 6 trận đối đầu nhau cả hai đội đều về với mức xỉu gốc cho nên nhìn vào cái thông số 100% sẽ về gốc ở 6 trên 6 trận đối đầu nhau thì Tiến sẽ đẩy cho anh em trước tiên đó chính là cái mã kèo gốc nhá đó kèo gốc ở trận này chỉ là chính hòa thôi nên Tiến cũng sẽ đẩy cho anh em đầu tiên đó chính là mã kèo xỉu gốc xỉu gốc 9 FT trong cái trận đối đầu này đó thứ hai thứ hai đó chính là à, 5 trên 7 trận đấu gần đây cả đội đều về mức xỉu thẻ đó đều có dưới 4.5 thẻ 4.5 thẻ nha anh em thì chỉ nói qua hai cái thông số về mức thẻ cũng như là mức phản cốc thôi thì à, tiến lại kết cái mã xỉu góc nhiều hơn vì cái trận đấu này cũng khá là quan trọng đối với hai đội khi mà ảnh hưởng trực tiếp đến đến vị trí top 4 cho nên chắc chắn cũng sẽ rất dễ dẫn đến những cái pha một va chạm á, nên tiến cũng không khuyến khích anh em vào cái mã xỉu thẻ làm gì cả đó cho nên chỉ vào cái mã xỉu góc độ ok nhất đó với những gì tiến đã phân tích thì tiến sẽ chốt cho anh em đó tiến sẽ chốt cho anh em thêm một cái mã kèo đó chính là mã, mã kèo tài 1.75 nhưng về mã kèo tài này anh em có thể đợi bóng lăn đợi bóng lăn tầm 15 ờ, phút đó 10 phút 15 phút gì đó đợi cái mã này lên cao ăn cao cao 0.9 hay 0.95 gì đó rồi anh em vào cũng chưa muộn nhá hiện tại thì nó ăn 1.77 anh em kết anh em vào luôn còn thấy nó thấp quá thì cứ đợi bóng lăn đi mình tầm cầm trang mà không có việc gì phải vội hết đúng không anh em đó thì ok riêng trận đấu này tiến chỉ chốt cho anh em duy nhất là hai mã kèo thôi thứ nhất tài 1.75 ft cùng với xỉu góc chính cả trận đó thì nếu như anh em hợp ý trùng máu với tiếng anh em có thể đầu tư cho tiếng hai cái mã kèo này còn không thì anh em có thể đánh ngược lại anh em nhớ nhé thì tiến cũng xin nhắc lại những mã kèo tiện chuẩn hơn tiến sẽ đẩy riêng lên trên nhóm cho anh em chơi còn những anh, anh em nào mà đang thua tha sau bờ đặc biệt là muốn vào nhóm của tiến muốn gỡ gạt đó muốn cùng với tiến đi chặn đường dài hay là chưa có một trang chơi uy tín muốn có một cái trang chơi như tiến để chủ động uh, uh, trong các cuộc chơi các mã kèo hơn thì cứ liên hệ ngay cho tiến nếu như đã đạt đủ hai cái điều kiện có một số tài khoản ngân hàng có xài internet banking là chuyển khoản online chuyển trực tiếp trên cái điện thoại của anh em ấy chuyển tiền rút tiền ấy thứ hai là phải có một cái số vốn ít nhất là một hay cũ chứ lên đó nếu như anh em đạt đủ những cái điều kiện đó thì cứ liên hệ ngay cho tiến qua số zalo 0963731346 tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm và nhóm của tiến tiến cũng nói là hoàn toàn miễn phí không thu một đồng phí lọc lá nào từ anh em hết nha ngoài ra anh em cũng có thể liên hệ cho tiến qua bốn cái nền tảng đó qua bốn cái nền tảng phía dưới ở cái phần mô tả trong cái video này đó chính là đây đó chính là link Facebook, link Telegram, link fanpage và link TikTok để anh em có thể liên hệ cho Tiến một trong bốn cái nền tảng này. Tiến sẽ hỗ trợ cho anh em. Vì hiện tại Tiến bị lừa bị bị giả danh khá là nhiều anh em. Đó Tiến tránh cái trường hợp anh em bị lừa đảo, bị lừa mạo trên cái danh của Tiến ấy. Nên Tiến để những cái uh, đường link fanpage đây. Anh em cứ ấn trực tiếp vào những cái đường link này sẽ liên hệ ngay với Tiến nha. Còn không thì cứ liên hệ trực tiếp cho Tiến qua cái số Zalo 0963 Đó, anh em cần hỗ trợ thì cứ liên hệ cho tiến tiến sẽ giúp đỡ anh em hết mình nha ok thì tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nếu như mà anh em yêu quý Tiến thì hãy để lại cho Tiến một cái like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh Tiến Sâu Kèo cũng như là kênh Tiến Bóng Đá nha anh em. Và anh em cũng đừng có quên là à, để lại một cái bình luận về cái tỷ số của trận đấu này. Đó, Tiến sẽ lựa chọn anh em nào mà bình luận chuẩn nhất và sớm nhất sẽ dành tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt nhé. Ok, chúc anh em thật nhiều sức khỏe à, và luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư.